sáng giờ thấy chiếc này là chiếc thứ ba rồi đó bay vòng vòng trên bầu trời đây thêm một chiếc nữa đây nó đang bay tới bay gần tới đi cho dễ quay phim mình lia máy còn nhanh hơn nó nữa I'm faster than the helicopter Just wonder why they drive Maybe they just also practicing like us chào cả nhà đã trở lại kênh của linh hôm nay linh ờ, quay được cái chiếc máy bay này đây là một cái chiếc máy bay khác hoàn toàn với lại những chiếc máy bay linh đã đi và cũng là một chiếc máy bay duy nhất ở cái chỗ này nó bay bằng động cơ còn những loại máy bay linh bay á, thì là bay bằng sức gió và phải có trợ lực như là dây kéo hoặc là được kéo bằng cái chiếc máy bay này thì hôm nay Linh thấy nó ờ, chạy từ từ ở đây đúng dịp Linh đi tới Linh quay cho mọi người xem nhưng mà thôi đi một chút hãy nói thêm về chiếc máy bay này ha bây giờ thì Linh mời mọi người xem Linh lộn ba <laughs> vòng ở trên bầu trời nha cả nhà sợ người wow coi nhìn nè trời ơi cái bác phi công này làm mình một tú kinh khủng thiệt wow mình không có chuẩn bị gì hết bắt đầu bắt cho lộn ngược nữa đây trời đất ơi bắt cho mình lộn ngược cái kiểu này cho mình xỉu quay lại bắt chậm nó lột ngược này có gì ơi <laughs> trời ơi mày chơi kinh khủng quá lần đầu tiên trong cuộc đời mình mình lái máy bay mà mình lộn ngược thiệt luôn á đảo lại cho chứ linh là linh đó bây giờ linh chống mặt thiệt rồi đó <laughs> đi này nãy giờ cho lên lộn ba vòng rồi đó cả nhà không biết làm xả lên ở dưới có quay được không nữa bây giờ thì đáp xuống đáp xuống linh vẫn còn đi được vẫn còn đẩy cái chiếc ờ, máy bay được không có đến nỗi mà loạn chọn loạn chọn té tiếc là hồi nãy khi mà linh lộn mấy vòng á thì anh xã linh cũng bay luôn cho nên không có quay phim cho linh được tiếc ghê ha bây giờ thì mình nói một tí xíu về chiếc máy bay này nói ít thôi không có nói nhiều lắm tại linh có mục đích khác I will talk about this airplane, but please let me uh, speak to my Vietnamese audience first, and then after that I will turn it to English. Thank you for understanding. Please wait a little bit, uh, just a few minutes later. Đây là một cái máy bay động cơ. Nó hoạt động hoàn toàn khác với cái bay mấy cái máy bay mà Linh đi mấy ngày nay cả nhà. Thì uh, nó dùng máy trợ lực để à, cất cánh chứ không phải là dùng cái sức gió rồi cái chỗ ngồi á mọi người thấy đi uhm, nó cũng khác nữa nó có ba bánh xe thay vì là một bánh giống như cái chiếc uh, mấy cái chiếc vừa rồi lên đi và nó có gắn cái cánh quạt ở phía đầu tiên á cái cái cái cái đầu uh, máy bay thiệt nha là linh á cũng muốn bay với nó lần này rồi nhưng mà linh đợi đến khi nào mà mình đủ điều kiện trở thành đối tác của youtube thì lúc đó linh sẽ coi như đây là một cái phần thưởng nhỏ cho cái nỗ lực của mình á cho nên nếu mà các bạn muốn thấy linh ngồi ở trong chiếc máy bay này thì các bạn làm ơn hãy giúp linh để cho linh có một cái like nè và một cái đăng ký thì uh, linh sẽ sớm được ngồi ở đây Mong là sẽ có nó trước mùa thu nếu không thì sẽ lạnh lắm, lười ra đây. Cảm ơn các nhà nhiều nha. This year motor airplane. It works differently. Uh, you, as you see, it use the engine to fly, not the wind. And the chase is also designed differently and it has three wheels instead of one. Actually, I want to fly with it this time, but uh, I wait until I qualify as a YouTube partner. It mm, will be small reward for my efforts. If you are waiting for that, if you want me to sit to see me sitting in this airplane, please give me a thumb up and one subscribe and then I will jump over it and make a movie and review it for you later. Thank a lot for watching and supporting me. I wish you have a very nice time and I, I hope you enjoy my clips. Thanks a lot and please come back another time to watch another clip and travel with me around Europe or even the world. Thanks.